bài tỏ và trang bị cho chúng ta amen thông linh bày tỏ và trang bị cho chúng ta thì chúng ta có được có sự bài tỏ được lên chúa và chúng ta cũng được chúa trang bị để chúng ta có thể phục vụ chúa đến ngày sẽ đến amen Chúa Thánh Linh yêu quý của chúng con, Ngài luôn luôn là tác giả của tinh thống và Ngài là giáo sư lớn Ngài dẫn con vào mọi nơi. Ngài bài tỏ cho chúng con về lời của Chúa Ngài bày tỏ sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời cho chúng bởi vì Ngài được Đức Chúa Trời bày tỏ qua thánh Ngài thú hiểu mọi sự cao thượng sâu biển của Đức Chúa Trời cảm ơn Chúa Ngài cũng là Đức Chúa Trời đấng mà đã lãnh đạo thánh của Ngài đang dẫn đến tổ thánh của Ngài mà Ngài luôn luôn dạy dỗ tổ thánh của Chúa làm cho tổ thánh của Chúa trở thành trưởng thành hiệp nhất và phương pháp gian này chọn trong chương thi giê xu bảo thánh của chúa là bảo thánh minh hiếu cùng với con nhân không chi giống như vậy bảo thánh sợ không chỗ trống cảm ơn chúa vì sự tuyệt vời của đức thánh linh ở trong bảo thánh và làm rất là nhiều điều qua bảo thánh của chúa nhắc là chúng con nhìn thấy những người con của chúa trời được trưởng thành mỗi ngày hiểu biết càng sâu điểm hơn về lời của chúa trời cảm ơn cha chi danh thì giờ những thế này chúng ta cha là một người trong dân chúa trì sự nghiệp amen amen, amen. chúng ta cảm ơn Chúa vì thánh linh được ban đến ngày thiết lập hội thánh đầu tiên bởi vì Chúa Giêsu nói rằng là ta sẽ lập hội thánh lá thiền đã amen Chúa Giêsu nói ta sẽ và sau đó ngài đã về trời và ngài đổ thánh linh đến amen và qua thánh linh của Đức Chúa Trời thì hội thánh đầu tiên đã được thành lập trong hai mươi người cộng thêm ba ngàn người nữa amen đã có chúa và thánh linh nhiều dắt hội thánh đầu tiên và hội thánh đầu tiên đầy dẫy đức thánh linh đầy dẫy đức tin đầy dẫy âm sống của quyền năng của ngài và chúng ta thấy rõ ràng là đức thánh linh ở với từng cá nhân và đức thánh linh cũng ở với hội đồng à, đức thánh linh dẫn dắt Phi-rơ đức thánh linh dẫn dắt Ê-tiên đức thánh linh à, dẫn dắt Philip dẫn dắt đời à, sống của Phaolô à, đức thánh linh ở cùng với hội đồng trưởng lão và hội đồng họ tuyên bố rằng Đức Thánh Linh cùng chúng ta quyết định trong đoạn 15 câu số 28. Amen. Hội thánh đầu tiên họ thành công bởi vì có Đức Thánh Linh lãnh đạo họ đó đức thánh linh chỉ dẫn họ đó đức thánh linh dạy dỗ họ và có đức thánh linh đồng công và quyền năng phép lạ đã xảy ra nay ngọc thánh hoàn toàn là đắc thắng và thành công amen ngày dạ, hôm nay có rất nhiều hậu thánh cũng không hiểu mà cũng không hiểu nổi rằng tại sao hậu thánh thành công đầu tiên nhưng mà bây giờ thì mình không thấy gì hết nhưng mà nếu ai đó suy gẫm rồi tìm kiếm này có khen trong đức thánh linh rồi chúng ta sẽ thấy nhiều điều tuyệt vời xảy ra và đời sống của mình amen không có thánh linh chúng ta không làm chi được và món quà tốt nhất mà đức chúa trời ban cho hậu thánh đó là đức thánh linh món quà tốt nhất đức chúa trời ban cho thế giới đó là thế gian là chúa cứu thế giêsu để họ nhận lãnh chúa giêsu để được cứu rỗi và đã được cứu rồi để nhận lãnh đức thánh linh để cùng làm việc với ngài để được hàng con pháp được hàng vô dưỡng amen đức thánh linh bày tỏ và trang bị điều thứ nhất trong Epheso là một từ câu 17 thì nói như thế này tôi cầu xin đức chúa trời của chúa cứu thế giêsu chúa chúng ta cha vinh quang ban cho anh chị em tâm linh không sáng và khải thị để nhận biết ngài soi sáng con mắt lòng anh chị em để hiểu thấu niềm hy vọng của ơn ngài kêu gọi là gì thế nào là cơ nghiệp giàu có vinh quang của ngài giữa bằng các thánh và thế nào là quyền năng vĩ đại siêu việt ngài dành cho anh chị em là những người tin theo như năng lực mạnh mẽ của ngài hành động đây là năng lực mà ngài tác động trong chúa cứu thế khiến con ngài sống lại từ trong cõi chết ngự trị bên phải đức chúa trời trên các tầng trời amen trời ơi mọi giới lãnh đạo thẩm quyền năng lực và thống trị vượt ra mọi danh hiệu được tôn xưng trong đời này và đời sẽ đến nữa đức chúa trời đã bắt vạn vật phục dưới chân chúa có thể lập ngài đứng đầu trên mọi sự làm đầu hội thánh hội thánh chính là thân thể ngài và sự đầy đủ trọn vẹn của đấng viên mãn mọi sự trong mọi lời amen điều đầu tiên là đức thánh linh bày tỏ cho chúng ta khi chúng ta ghi nhận Chúa Giêsu và khi chúng ta được bắt em với Đức Thánh Linh, được Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta một tâm linh khôn ngoan và được khải thị để nhận biết ngài amen chúng ta biết khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu thì huyết của Chúa Giêsu rửa sạch lương tâm của chúng ta ra khỏi những công việc chết thì thánh linh của Đức Chúa Trời làm cho tâm linh chúng ta sống lại bởi vì tâm linh của con người đã bị chết bị phân cách với Đức Chúa Trời từ khi Adam phạm tội sau một thời gian thì chúng ta thấy rằng tâm linh đời đã ra khỏi đời người vì đời người chỉ là xác thịt và chúng ta nhìn xem trong cái thánh thì khi đức chúa trời chọn lựa ai thì là sức giàu cho người đó và người đó đã thành những con người siêu nhiên của đức chúa trời làm cái việc siêu nhiên của đức chúa trời chọn người này chọn người kia thôi nhưng mà chúng ta nhớ là qua cứu cứu thánh giêsu thì thân linh của đức chúa trời sẽ đổ xuống tên tất cả mọi người con trai con gái con trai tớ gái amen không có biệt còn ai cả đây là một cái thời kỳ vô cùng lớn lao vô cùng tuyệt vời và đó là ân điển mình chưa là ban cho chúng ta để chúng ta qua chúng ta thấy Giêsu chúng ta nhận là tất cả mọi điều mà ngài ban cho không có có một đồng tiền nào cả amen cảm ơn chúa tôi cầu <clears throat> tôi cầu xin đức chúa trời của chúa cứu thế Giêsu Chúa chúng ta chính nhau vinh quang ban cho anh chị em tâm linh thông minh và khải thị để nhận biết nha Amen cái điều mà nhận biết Đức Chúa Trời là một cái điều lớn lao vô cùng Amen à, chúng ta tin nhận Chúa Giêsu thì chúng ta chưa biết Đức Chúa Trời đâu à, nhưng mà khi mà tâm linh chúng ta được mở ra và thánh linh khải thị cho chúng ta thì chúng ta sẽ biết được Đức Chúa Trời là cha Amen. Amen. Nó chi thứ nhất là một câu thứ hai nó là anh chị em đã được chọn lựa theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là gia dạ. được thánh hóa để con một tới Đức Thánh Linh đã được giải quyết bởi Chúa của Thiên Giêsu. Amen. Chúng ta có ba thân vị của Chúa Trời hành động trên một con người tin nhận Chúa Giêsu. Nên là Chúa Giêsu dạy khi đi ra giảng đạo chỉ họ tin nhận rồi phải nhân danh đức giá đức con và đức thánh linh là phải con đem cho họ một người tin chúa thì có ba con người đức chúa trời sẽ hành động qua một con người amen chứ không phải là mình, mình chúa giêsu là đủ amen sự khải thị trong tâm linh chúng ta biết là tâm linh chúng ta được sống lại tâm linh chúng ta được tái sanh thì tâm linh đó bắt đầu đầy dẫy đức thánh linh được lên thêm các linh và thánh linh ngự trị trong thánh linh của con người và thánh linh sẽ giải thị để chúng ta biết được đức chúa trời là cha của chúng ta amen chúng ta biết được đức chúa trời là cha của chúng ta amen đại cha chúng ta ở trên trời à, danh cha được công tánh nước cha được đến ý cha được đến ở đó cái ờ. chúng ta cần phải hiểu đức chúa trời là cha tại sao như vậy tại sao cái thời là khác trong thời cửa ước hắn bóng cái tay người cha đúng không chúng ta thấy rất là rất là ý chỉ có một lần ở trong à, truyền ba hai xuất ba hai nó là bỏ bỏ đức chúa trời là đấng sinh thành là cha sắp xếp nó thì ra nhưng mà khi Chúa Giêsu đến thì ngài hướng dẫn các môn đồ cầu nguyện với Cha trên trời mà Cha chúng con ở trên trời ta ở trong Cha mà Cha ở trong ta các ngươi ở trong Cha mà Cha ở trong các ngươi amen thì ngài nói rất là nhiều về về Cha và chúng ta nhận biết được rằng khi Chúa dựng lên Adam Adam đã con của Đức Chúa Trời theo Luca 3 câu 38 xét ra Adam Adam là con của Chúa vậy thì Adam là con của Đức Chúa Trời và sau đó con người phạm tội rồi lang thang trên cõi đời này trên thế giới này và không còn nhận biết Đức Chúa Trời nữa và Đức Chúa Trời chỉ chọn lựa chọn lựa Noe rồi chọn lựa Abraham trở nên dòng lõi Israel và Israel biết Đức Chúa Trời là cha còn tất cả cái thế gian không phải biết gì hết nhưng mà qua Chúa có thấy Giêsu này thì cả toàn thế giới sẽ biết Đức Chúa Trời là cha Amen bởi ờ, vì khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu thì điều gì xảy ra nhưng ngày ai đã nhận ngài ngài ban cho việc phép trở nên con đức chúa trời amen là ban các bạn tin nhân ngài người ấy con xin bởi thiếu biết bởi tình dục bởi người nhưng xin bởi đức chúa trời amen một người xin bởi đức chúa trời người ấy là con đức chúa trời và đức chúa trời chính là cha của họ amen khi chúng ta tin nhận Chúa thế Giêsu là là Chúa của mình thì chúng ta được trở thành là em của Chúa Giêsu amen ở vị hai đoạn hai câu số 10 đó là đức chúa trời muốn đem chúng ta vào trong vinh quang à đem vào trong vương quốc của đức chúa trời trong vinh quang của đức chúa trời thì ngài thiên tác giả có sự cứu đổi hoàn hảo trong sự thống khổ để tóc thánh hóa và người được thánh hóa trở thành cùng một cha trên trời amen chúa giêsu đã thánh hóa rửa sạch trong tâm chúng ta và chúng ta là người được thánh hóa thì trở thành con cùng một cha amen như vậy chúng ta với Chúa Giêsu là lại lên amen ngài là con trưởng đó nó là con cả hiểu vọng anh chị em amen à, nên chúng ta biết được là chúa Giêsu là anh cả của chúng ta và ngài cũng là đức chúa trời và ngài trở thành con người ngài trở thành con cả như bọn anh chị em và chúng ta là con thứ hậu thánh là con thứ chúa Giêsu là đầu của hậu thánh hậu thánh là thân thể của ngài amen chúng ta biết rõ rằng đức chúa trời là cha của chúng ta amen amen vui sướng không có nghĩa là bao nhiêu năm lang thang không biết cha ông là ai nhưng mà bây giờ qua Chúa Giêsu chúng ta tin nhận và qua sự cải thiện của Đức Thánh Linh chúng ta biết cha chúng ta chính là Đức Chúa Trời mà nếu chúng ta biết cha chúng ta là Đức Chúa Trời chúng ta là con Chúa và con cửa của Đức Chúa Trời Amen Amen và Chúa nói tiếp soi sáng con mắt lòng anh chị em để hiểu thấu niềm hy vọng của ơn ngài kêu gọi là gì soi sáng qua mắt lòng cũng là soi sáng cái lương tâm của chúng ta để chúng ta hiểu được cái niềm hy vọng của ơn ngài kêu gọi là gì amen chúa chọn lựa chúa kêu gọi là sống của chúng ta đức chúa trời đã biết trước và chọn lựa chúng ta có nghĩa là ngài biết chúng ta nghe về chúa giêsu thì chúng ta hạ mình tin nhận Chúa Giêsu và hãy vào ăn năn tội lỗi của mình đó là cảm biết trước và thành chọn chúng ta có nhiều người tưởng là họ không nghe không tin và không sẵn sàng hạ mình xuống để mà biết nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa nhưng mà Chúa biết trước chúng ta và Chúa đã chọn lựa là sống của chúng ta như vậy thì Chúa đã chọn lựa là sống chúng ta chúng ta có một chức vụ ở trong Chúa Giêsu ngài kêu gọi chúng ta trở về như là đứa con trai khóa được trở về thì ngài phục hồi lại đời sống chúng ta ngài mặc áo không chính cho chúng ta mang giày cho chúng ta à, gì nữa đeo nhẫn vào phải không à rồi gì nữa là một mộc tiếp đại chúng ta amen vui mừng vì con ta đã mất bây giờ lại còn đã chết bây giờ sống lại amen như vậy thì đó là ơn kêu gọi của Chúa ngài kêu gọi kêu gọi hãy trở lại cùng ta thì ta đang ở cùng các ngươi hãy trở lại cùng ta ta sẽ là cha của các ngươi và các ngươi khi chúng ta được trở lại đó là ở ơn kêu gọi của ngài và chính chúa đã lên tấm khải thị để chúng ta biết đức chúa trời đã kêu gọi chúng ta không phải là chúng ta ôn ngoan giỏi gì đó tìm tòi gì đó mà chúng ta được trở lại với chúa trời không nhưng mà không phải các ngươi tìm ta nhưng mà ta tìm cách không phải các người yêu ta trước nhưng mà ta yêu các người trước amen chúa luôn luôn tìm kiếm chúng ta giống như là con theo lời mười ba con bốn bốn sáu nước thì đàn giống như người kia đi tìm kho báu mà khi đi tìm được kho báu còn đắm được thì đi để bán hết gia tài của mình để mua đám dụng ruộng là thế gian và chúng ta là kho báu ở trong thế gian này amen còn Chúa Giêsu là đấng từ bỏ cả thiên đàng từ bỏ tất cả điều gì của mình đó là một con người bình thường một con người tôi tớ để tìm kiếm chúng ta amen có người đến tìm và cứ ngài hư mất amen như vậy là chúa giêsu là con người đó đến tìm chúng ta à, và chúa giêsu mới có khả năng mua chuộc chúng ta mua cả đám ruộng này là mua cả thế giới này mua cả con báo luôn và chúng ta là kho báo và chúng ta là một con người ăn năn trở lại với Chúa thì thiên đàng vui mừng một con người ăn năn trở lại với Chúa thì thiên sứ trên đời cũng vui mừng amen đây chúng ta là những người con một đứa đầu quý hơn cả thế gian là cảm ơn Chúa cả tim chúng ta là cứu chúng ta sống của chúng ta chúng ta biết được cái ơn nghe của ngài thì chúng ta thì bao giờ tôi đi đừng nói là tôi không làm được phải không chúng ta trang bị đầy đủ cho anh chị em để anh chị có thể làm được đến nỗi mà phao lộn nó là tôi làm được mọi sự bây giờ nắm bán đem sức tôi làm được mọi sự cả cái sự mà bị đánh đập rồi tù đài rồi giết chết tôi làm được mọi sự chịu được được hết bởi vì chúa ở cùng chúng ta amen thì thứ ba là gì ba thế nào là cơ nghiệp giàu có vinh quang của ngài giữa vòng các thân thế nào là cơ nghiệp giàu có vinh quang của ngài giữa vòng các thân có những chúng ta biết được đức chúa trời của chúng ta là cha của chúng ta chúng ta biết được địa vị của chính mình được trực kêu gọi như thế nào và trở thành con của đức chúa trời như thế nào và chúng ta cũng biết được cái cơ nghiệp của cha chúng ta cha chúng ta có giàu không không thế giới này có giàu không giàu vô cùng á thế giới này địa cầu này mà giàu lắm luôn á kim cương rồi vàng đủ mọi thứ trên thế giới này cái đất nè đầy dãy mỏ giàu luôn giàu lắm luôn đấng giàu có vô cùng đó tạo ra quả đất và quả đất để trong có người trong cái dòng sông trong mười cây đen nó có vàng nhũ hương và bất đồng nữa rất là tuyệt vời rất là giàu có cho con người và tất cả là đức chúa trời ban cho và chúng ta phải biết từ cái cơ nghiệp giàu có mà đức chúa trời ban cho chúng ta là thế nào qua cảm ơn chúa mặc khải amen qua cảm ơn chúa mặc khải để chúng ta hiểu được cha chúng ta làm gì bây giờ chúng ta trở về nhà cha chúng ta có giàu chưa trở về nhà cha là đã giàu rồi amen ở trong vương quốc thiên đàng chúng ta biết được công việc của đức chúa trời là chúng ta là những con người giàu có rồi bây giờ chúng ta là công chúa rồi bây giờ chúng ta là hoàng tử của đức chúa trời rồi thì chúng ta cần phải biết được rằng là cơ nghiệp giàu có của chúng ta là gì à, trong Roma đoạn tám câu 14 thì nói rằng là ai được đức thánh linh của đức chúa trời dẫn dắt thì người ấy là con người chúa amen thánh linh dẫn dắt người nào xác chứng người đó là con của chúa trời bởi vì người đó sinh ra bởi đức thánh linh mà đức thất tâm chính là cha mà mà đức thất tâm chính là đức chúa trời nên ai được thất tâm dẫn dắt người ấy là con đức chúa trời được xác định là con của đức chúa trời amen là con 16, 17 thì đó là nếu là con thì sao để hưởng cơ nghiệp của Chúa trời và cơ nghiệp của Chúa Cứu Thế Giêsu đó phải không hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời và cơ nghiệp của Chúa Cứu Thế Giêsu Đức Chúa Trời có một cơ nghiệp vô cùng giàu có vĩ đại Vô cùng lớn lao Và cơ nghiệp đó là không hư đi, không suy giảm Amen Cả cái thế giới này thuộc về Chúa cả cầm quyền của sự chết đã bị hủy rồi Bây giờ Chúa Giêsu cầm quyền tất cả rồi Amen Nay địa cầu này thuộc về chúng ta Các nước trên thế giới này thuộc về chúng ta Amen Bởi vì Satan nó thất bại rồi Chúa Giêsu đã hủy sáng nó rồi Chúa Giêsu đã chiến thắng trên thập tự giá rồi và hãy tỏ ra những tỏ từ giữa thiên hạ rồi Satan nó thất bại rồi và Chúa Giêsu có quyền đó cho chúng ta để chúng ta đi chúng ta có thể chiếm lĩnh vùng đất này cho đến vùng khác từ nước này cho đến nước khác amen có phải vậy không có phải là chúng ta đi đến đâu là công việc của Satan bị thất bại đến đó và chúng ta đi đến đâu là sự sống đến đó đúng không chứ biển chúng ta phải đi khắp thế giới chẳng đi đâu hả có nghĩa là sao ta nó thất bại rồi bây giờ nó không còn bị gì hết á bây giờ chúng ta đi ra là chiến lĩnh thôi mà gặp nó chống cự là đuổi nó đi và cứ những cái hồn hư mất trở lại với đức chúa trời mà nếu chúng ta bây giờ ở Việt Nam chúng ta học thánh chúng ta cứu người Việt Nam của chúng ta rồi chúng ta đi qua Campuchia để cứu người Campuchia thì người Campuchia thuộc về chúng ta thuộc về học thánh hả thuộc về đức chúa trời và con người thuộc về đức chúa trời thì đất đai thuộc về đức chúa trời amen nếu không biết thì sao nếu không biết thì chúng nó lại tham gia vì gì thì chúng ta biết amen nên chúng ta cần phải hiểu biết được cơ nghiệp đức chúa trời đang chúng ta đức chúa trời cho nên tuyệt vời vô cùng giàu có vô cùng cơ nghiệp của ngài lớn lao vô cùng không hư đi không suy tàn như suy đâu nói amen và ngày hôm nay chúng ta nhận cái cơ nghiệp mà đức chúa trời ban cho chúng ta đó là thánh linh đã được ban cho Amen. Quyền năng của Đức Thánh Đức Thánh Linh đã ban cho chúng ta, tình yêu của Đức Chúa Trời đã được ban cho chúng ta, ân mới của Thánh Linh đã được ban cho chúng ta, tất cả cái của Đức Thánh Linh được ban cho chúng ta và quyền năng của Ngài được ban cho chúng ta. Có Thánh Linh của Chúa là không tất cả mọi sự. Cơ nghiệp của chúng ta. Nên chúng ta là những người mà hưởng cơ nghiệp của con cha để lại, tức là các cô tớ của Chúa nhận lãnh Đức Thánh Linh đầu tiên mà ban lại do chúng ta và chúng ta cũng tin rằng là con cháu của mình nó cũng sẽ đi trong năm quyền của thánh linh được chúa thần amen amen trong giai đoạn đoạn hai câu năm đó rằng là ngài chọn những người nghèo trong thế gian này để cho họ giàu đức tin mà giàu đức tin thì hưởng vương quốc amen amen vương quốc của đức chúa trời là thuộc về chúng ta thuộc về con của đức chúa trời chúng ta là con của đức chúa trời chúng ta hướng vương quốc của đức chúa trời con của đức chúa trời là hướng thân nghiệp của đức chúa trời amen và chúa cha chúng ta là nhớ và điều vô cùng quan trọng ở đây là đức tin sẽ hưởng vương quốc chứ không phải cái cách nào khác cách duy nhất đức chúa trời ban cho chúng ta là đức tin người giàu cũng có thể tin và nhận vương quốc người nghèo có thể tin và nhận vương quốc người không biết chữ cũng có thể tin và nhận vương quốc và người biết chữ tri thức cũng có thể tin và nhận vương quốc của đức chúa trời như vậy là rất công chính rất là công bình amen đức chúa trời nếu mà ngài nói rằng là người tốt thật là tốt là mới được à, nhận lại vương quốc thì chắc là một số ít thôi không ạ nhưng mà tất cả mọi người đi đều nhận vương quốc của đức chúa trời hưởng vương quốc của đức chúa trời amen hãy nói với chính mình là cảm ơn chúa con giàu con không còn nghèo nữa bây giờ con là con của đức chúa trời rồi hưởng cơ nghiệp của đức chúa trời và hướng thân nghiệp của Chúa Thánh Giêsu trong Roma 8 câu 17 nói là cơ nghiệp của Chúa Giêsu như thế nào để ta hưởng được cái không Chúa nói rằng là vì chúng ta đồng chịu khổ với Ngài thì chúng ta cũng đồng hưởng vinh quang của Ngài anh chị em muốn hưởng được cơ à, nghiệp của Chúa Giêsu không đồng chịu khổ với Ngài Amen thì đồng hưởng vinh quang với Ngài Amen sẵn sàng có thập tự không Amen. Sẵn sàng bắt thập tự, sẵn sàng cùng chết với Chúa Giêsu, cùng sống lại với Chúa Giêsu thì chúng ta mới hưởng được cơn nghiệp. Chúa Giêsu Ngài biết cơ nghiệp của Ngài Ngài là con của Chúa Trời Ngài hưởng được cơ nghiệp của Chúa Trời Ngài cầu nguyện cái gì thì Chúa nói rằng là Con biết rằng là Ngài Cha không bao giờ bỏ lời cầu nguyện nào của con Cha luôn nhận lời con Cầu nguyện cái gì cha cũng nghe hết đó Đó là cơ nghiệp mà đó là cái quyền rất là tuyệt vời để hưởng gia tài phải không ạ chúng ta nhớ đoàn gia đông năm ngàn người không kể là bà con nít người ta tính ra hai vợ chồng bốn đứa hai đứa con là bốn người tính ra là hai chục ngàn người nhưng mà Chúa Giêsu chỉ dâng bánh cá lên cầu nguyện điều gì xảy ra có cái đoàn nhân đông ăn thì sao dư 12 gió này nghĩa là Chúa Giêsu xin cái gì ta cho Amen chúng ta bây giờ chúng ta nghĩ rằng là nếu hai chục ngàn người chúng ta nhân lên một người thì khoảng à, ba chục ngàn sữa rơi thì chúng ta lấy bao nhiêu anh em à, lấy máy tính là nhân thử mà hai chục ngàn người mà nhân ba mươi ngàn là một người ăn bữa trưa à, sáu trăm triệu thử là bao nhiêu sáu trăm triệu à chỉ tính tăng ra là sáu trăm triệu có sẵn liền phải không giàu không đức chúa trời có giàu không chúa giêsu có giàu không rất là giàu có amen những cái phép lạ ngày làm những gì mà ngày cần xin cái gì xin chúa giêsu nói rằng là nếu cần ta sẽ còn người cha sai 12 thiên sứ 12 ngàn thiên sứ không quân đội của Chúa rất là hùng mạnh Amen có thể 12 ngàn quân thiên sứ đến Amen và bất cứ cầu nguyện cái gì cha cũng cho ấy có nghĩa là cha của chúng ta rất là giàu có và ngài ban cơ nghiệp cho chúng ta đầy đủ nên cần gì hãy xin đi amen amen đừng có nghĩ mình nghèo và rất là nhiều người nói cái tư tưởng của con người tư tưởng của hậu thánh luôn luôn nói là một sư làm gì có tiền nói một mấy ông một sư làm cho mấy một sư cứ nghèo để cho tiến độ vô thí các bạn vậy không phải vậy không đừng tưởng là giải mà học sư nào cũng giải thôi à, nó, nó thấy một sư làm gì có tiền à, một sư sống bằng đức tin mà làm gì có tiền mà đức tin thì nó ra tiền đúng không phải vậy không bán cái bà điềm đức tin nó ra tiền đức tin nó ra xe đức tin nó ra nhà đức tin nó ra đủ thứ mà amen đức tin hưởng vương quốc đức tin tưởng tượng tiền ở đâu phải không nhưng mà chúa là có cách của chúa không phải em tôi nhớ là một cái ông à, giáo sĩ mỹ chúa sai đi indonesia cái ông chưa con đâu có tiền mua vé máy bay tự nhiên con người mua vé máy bay đưa vé máy bay cho ông ông đi đi dạ. sao chú ơi nhưng mà mà qua đó rồi tới đó rồi con con làm sao chỗ đầu ngủ thì nó không sai ông đang à, ngồi cái, gặp cái ông à, Indonesia là cái ông hồi giáo cái trò chuyện à, với hai người trò chuyện với nhau thì cái ông hồi giáo đó ông nói là tôi thờ Allah còn ông mục sư đó là tôi thờ đức chúa trời cũng giống ông vậy đó rồi quen tâm tình chút xíu nó chỉ mong một thời thôi dòng thì lúc rằng bậc tiền đồ đưa cho họ một sự không thế đó được được được nó cái sao tại sao không tiền của tôi nó, nó xấu là sao tại sao mà ông không nhận nó không được tôi không có thể nhận vào được thì ông hồi giáo nói là chúa còn ăn đó bảo ông đưa tiền người ta nó có nhận không Hallelujah chứ chúng ta có thể bảo bất cứ người nào đem tiền đó là làm hết đâm tay làm hết không biết cơ nghiệp của đức chúa trời không những là quyền năng rồi mọi thứ rồi nhiều lúc ta nghĩ đó là cơ nghiệp của đức chúa trời chẳng là cơ nghiệp của chúng chỉ không quyền năng thôi sao chỉ có âm tướng thôi ra, chỉ có đức chúa trời ra, nhưng mà chúng ta biết được là chúng ta rất là giàu có cái chuyện đi chồng này là rất là giàu có rất là tuyệt vời mà mà ngài cũng có đủ mọi cách để mà cung ứng cho chúng ta để chúng ta trở nên giàu có không Amen. Đây một sư có hưởng trước cơ nghiệp của đức chúa trời dẫn dắt dân sự tôi thấy rằng sự kinh nghiệm về cái sự cung ứng của chúa rồi mới kinh nghiệm điều đó và mới dạy cho dân sự thì dân sự mới có thể nghe được các bạn mới có thể có đức tin được chứ không lẽ dân sự đi trước với một sư đâu một sư một sư cho dân nghi là là một người nghèo khổ một cái nơi cổ chuột đó bây giờ xin cái tấm đăng nhà mình rồi coi như là cách đây là cái nơi giống lại thần của chúa cái người ờ, hậu thánh đầu tiên không là có một bà quá từ lỗi với ba đứa con là bốn người tín đồ đầu tiên và ông là phải xin ờ, cái viên táo trắng trắng chút xíu gì mà cắt ra để soạn bài giảng cái nỗi không có vỡ để mà soạn bài giảng nghe nó mất đội rồi và ông nghiên cứu là chúa ơi tại sao vậy tại sao là con thấy được rằng là từ khi Adam Eva đủ ra khỏi vườn Eden cái nồi nghèo khổ rồi ta bỏ mình tập chết tập luôn nhưng mà bây giờ qua Chúa Giêsu là mình vào lại một cái đen rồi mà bây giờ con phải nghèo khổ như thế này là sao và cái bắt đầu cha ông có đức tin và ông cầu nguyện con xin một cái cái gì cái sẽ làm xin một cái bàn làm việc và xin ờ, cái đế ngồi cái bàn cái đế cái sẽ làm cầu nguyện sáu tháng cầu nguyện mà không thấy đâu hết ông nói chú ơi chẳng lẽ là để con qua đời thì chú biết cho hay sao thì chú phán rằng là con xin thì ta nghe nhưng mà thật sự con xin chung chung ta đâu biết gì là mà chồng. cái bạn mà làm ra sao cái ghế ghế như thế nào chứ sẽ làm chứ sẽ làm chứ sẽ làm à, dạ, con xin lỗi chú con sai rồi con sai rồi bây giờ con xin nha chú là đẳng tuyệt vời là giàu có nhất thì bây giờ con xin tiền tốt nhất một chiếc xe đạp của mỹ là tốt nhất thế giới một chiếc à, cái bàn siêu lục tăng là gỗ siêu lục tăng Philippines là tốt nhất thế giới một cái ghế của Nhật là tốt nhất thế giới cái ghế là ngồi quay cách đây mấy chục năm trước năm 1950 à, mấy đó, mà và chúng ta biết được là cái, cái đồ đó là rất là đắt tiền nhưng cầu nguyện cầu nguyện ngày kia đang ăn với vợ thì ông lộc ông được chúa nhắc rằng là xem sự chưa có dữ đã có rồi gọi sự chưa có ngươi đã có rồi cảm ơn chúa ông nhảy ra khỏi bàn ăn ông háo lên luôn ra con có xe làm có bàn có ghế rồi bây giờ ông không có cùng không có đâu vậy cho tôi xem nên là chủ nhật đó là giảng của hội thánh ông nói là ông có cái sự đạp bằng ông ghé tốt nhất giảng xong thì ba bạn thanh niên ở lại cái người nào bè hết là ba bạn thanh niên ở lại các anh sao chưa về mà còn ở lại đây có chuyện gì hả thầy giảng dạ muốn hỏi một sư một tiếng nó hỏi chuyện gì tụi em muốn xem cái bàn cái ghế nếu có sách của một sư ông hốt quảng không chú, chú ơi giờ cứu con giờ con có trả lời như thế nào đây cái tự nhiên là chú cho ông có, có sự khôn ngoan thì ông nó các anh hỏi đó bây giờ tôi hỏi anh trước nha trước khi anh ra đời anh ở đâu nó bảo nó bụng mày tôi chứ ở đâu một sư họ kỳ vậy có ai thấy anh không thấy sao được thấy thì ông nói bây giờ tôi đang mang thai khi nào tôi đẻ ra rồi ta thấy đâu giờ ba đang cười bo đúng cái gặp đau gặp một sư đau đấy tiền nào một sư sư tiền nào một sư nó kêu sống bo vô tụng mà cứ công việc công việc như vậy cảm ơn chúa một người mỹ khi họ dọn việc nước họ đầu sư đến dọn dọn người và cảm ơn chúa ông vừa tới nhà giáo sĩ đó thấy xe đạp dựng và cái xe mà từ trước thấy ôi một thách đúng y như cái xe của mình đâu biết tặng cái này cám ơn chúa còn có chiếc xe rồi cám ơn chúa cái xe của người ta cảm ơn chúa còn có chiếc xe không dạ, dọn trong nhà xong đó thì thì cái bà vợ ông giáo sĩ nói là anh ơi cho một sư chiếc xe đi để một sư đi thẩm lý đi bộ thấy thương quá cái ông chồng á không được qua bán lấy tiền đi về nhưng mà ông tin chắc rằng là người mỹ là vợ nói gì cuối cùng ông đậm việc theo thôi tức là mẹ nói làm xong với tầng dưới đi học hai tuần đó cháu học sư chiếc xe thôi ông kêu ông nhảy lên ông cởi mà không biết đi xa đà đâu ngã qua cả, đầy kinh hết rồi nhưng mà cảm ơn chúa về tập đi mừng quá về các sư mai bạn đang đi đi nhận tiếp nhà thứ hai đây cái lầu trên dạo nửa buổi rồi cái nghĩ nghĩ cho là ông vô cái phòng của một sư đó để dọn ông thấy cái bàn cái ghế đúng y như là điều ông xin cái bàn của phi luật cái ghế của nhạc thật sự luôn ông ngồi lại cái ghế ông quay nói là u quá đã làm gì mà trước làm gì có ghế mà nó Hàn Quốc nghèo lắm luôn chứ ra Hàn Quốc họ nghèo vô cùng đói còn quay nói là nó cả một luôn cả một luôn đạt cũng tóc đầy đủ ông kéo vào bàn ra viết là giấy trắng và lóc lóc trong một bàn nó cảm ơn chúa cái này con không xin nhưng chú đâu thêm cảm ơn chúa nên rồi xong rồi cho đêm mình sẽ đêm về rồi bắt đầu là hậu thánh bắt đầu thấy điều mà sư xin đã hiện thực rồi đức chúa trời rất thành tín thì bắt đầu hậu thánh bắt đầu xin ai đấy để xin amen amen, amen. mất tiền xin đi xin người ta nào ăn này là đi xin Chúa chứ à, bán cha làm giàu mà mà cái cái cái cái gọi là cái lời ta gọi là mình <coughs> xin à, xin Chúa của mình giống như là một cái lời mà nhưng mà nhiều từ nó không có sử dụng ai quên <coughs> mình xin Chúa thì Chúa là cha của mình mình xin thì Chúa chắc chắn là Chúa cho thôi nhà chắc ra rất là nhiều thứ xin chỗ ở đúng không cứ cho nên là cứ xin chúa anh chị em có nhu cầu gì cứ đi ra đi xin và điều vô cùng quan trọng là chúng ta hôm nay có lời chúa làm theo lời chúa cái đừng có tán lại lời chúa cứ làm theo lời chúa thì chúng ta có tất cả mọi sự lập đơn nghiệp của chúng amen amen nên cái gì tôi cũng xin nhé ngày xưa tôi xin à, nhà, nhà có nhà rồi mà tôi xin luôn cả xe hơi cái lâu lâu vợ tôi nói nói với các con vui vui chơi chơi vui vui à, xe hơi đấy xe hơi bình bằng giấy của ba lục đấy nhưng mà cuối cùng là mua xe đó đi xe hơi giấy xe hơi bằng giấy của ba lục đấy cảm ơn chúa ta biết xin đi à, amen quý vị có tin không này tất cả nhà của tôi trong nhà của tôi tất cả mọi thứ để xin vui chúng tôi không có làm việc ra tiền cả bởi vì ngày xưa làm xe ôm mỗi tháng có tiền nhưng mà nghỉ xe ôm rồi thì chúa nó là mỗi tháng con dân cho ta một triệu bây giờ con có trăm triệu tiền khi nào, amen và con dân trên chúa giêsu kinh mệnh cho tiền tài khoản đi kia chỉ qua tài khoản thứ này amen bởi vì dân một chứ đâu lại trong lòng thôi là amen nên tôi nói là chị em là chị em phải sống một người giàu có nếu là chị em là công chúa là hoàng tử có chứ là chị em sống đi nghèo sao được phải vậy không công chúa mà không tay công chúa nên hoàng tử không tay tiểu hoàng tử chứ chứ ra đường chứ còn hoàng tử kia kêu tiền quá không giá trị của mình đi chứ amen một sức gì cũng kêu amen được không công chúa gì mà công chúa ta học pháp chứ amen công chúa mình kêu tiền sao được bởi vì cha của mình giàu mà mua của mình giàu mà amen thì mình phải xài chứ mà mình xài được đó thì sao đúng là ô con của ta nó hiểu nó hiểu ta đó sự khải thị của đức thánh linh cho chúng ta biết được thiên Chúa Amen. Ngài giàu có như thế nào mà Ngài ban cho chúng ta đủ mọi nhu cầu theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Ngài ban cho chúng ta trong vinh quang của Chúa trong sự giàu có của Chúa chứ không phải ban cho chúng ta theo cái nghèo nghèo của, của mình đâu. Mình nghèo cho con mình ít nhưng mà cha mình rất giàu. Amen. Nên là tôi xin nhà Chúa Trâu nhà mới xây luôn. Xin nhà mình thường Chúa Trâu nhà lòng anh em còn định nhiều lúc định mua chiếc xe của cũ tại sao mình luôn mua xe cũ tại sao mà mình phải mua đồ xì đa gì mà bởi vì mình là công chúa mà đồ xì đa không được tao à, em còn thử cũng vậy nói chung là anh chị em mình à, có có đồ đặt cho anh chị em mình cho tình cái mặt cái gì đó còn cái việc mình đi mua đó là không mua đồ mới anh em phải luôn mua đồ mới nhưng mà thử cái lời mặc đồ mua đồ cũ tiết kiệm tiền nên trời vui lắm đầu nó không hiểu ta gì à, nó không hiểu ta gì Chúa là định trở quay trở về Chúa một lần còn mập để mà vui mừng thôi mà Amen Chúng ta phải hiểu được Chúa giáo đó như thế nào ta hiểu được Đức Chúa Trời Hiểu được cái mình hiểu được cái gì của Đức Chúa Và hiểu được cái quyền năng vĩ đại siêu nhiều của Đức Chúa Trời cho chúng ta Amen hiểu được cái quyền năng vĩ đại siêu việt của đức chúa trời và cái quyền năng đó khiến của giêsu từ cái chết sống lại amen và quyền năng đó là cho ta thể hai chế chúng ta sống lại quyền năng đó có thể cung cấp tài chính cho chúng ta quyền năng đó có thể chữa lành tâm chúng ta và quyền năng đó sẽ làm tất cả mọi sự cho chúng ta và quyền năng của chúa vĩ đại siêu việt qua sự khải thị của thông minh đức chúa trời amen amen, chúng ta nắm chắc chưa việc thứ hai tôi nói là đây những điều khác như thấy tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến thì đức chúa trời đã chuẩn bị cho những kẻ yêu mến đây là điều thứ hai là chúa bày tỏ cái bí mật cho chúng ta amen mắt chưa thấy tai chưa nghe lòng chưa nghĩ đến thì ngài đã sẵn sàng rồi và qua thánh linh của ngài ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta đức chúa trời đã khải thị cho chúng ta qua đức thánh linh amen thì mắt chưa thấy ta nhưng nghe lòng trên nghe rất đức chúa trời đã phóng sanh cho những người yêu mến ngài và đức chúa trời đó giải thị cho chúng ta qua đức thánh linh và đức thánh linh thông hiểu mọi sự cả sự sâu nhiệm của đức chúa trời amen mắt chúng ta chưa thấy tay chúng ta chưa nghe lòng chúng ta chưa bị đến thì ngài nó sẵn sàng rồi có sẵn rồi nhưng mà thánh linh khải thị thì chúng ta mới nhận được amen để chúng ta giao thông với đức thánh linh mỗi ngày chúng ta tâm sự đức thánh linh mỗi ngày thì ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta ngài khải thị cho chúng ta những cái gì biết không phải đức chúa trời ban cho chúng ta những gì mắt chưa thấy tai chưa nghe lòng chưa nghĩ đến đó nếu anh chị em ở trong cái sự nghèo khó ngày xưa anh chị em làm sao mà có thể nghĩ đến là mình có sao thôi làm sao mình nghĩ đến mình trở nên đại giá làm sao mình có thể nghĩ mình trở nên hoàng tử của chúa trời làm sao mình có thể trở thành nghĩ là mình là con chúa của chúa trời mình là giàu có không có nghĩ đến có điều đó đâu amen mắt chưa thấy tai chưa nghe lòng chưa nghĩ đến thì đức chúa đã sẵn sàng rồi và chúa thấy giêsu quý vị là con của chúa rồi và chúa giêsu quý vị sẽ hưởng cơ nghiệp của chúa rồi amen mỗi việc thánh linh bày tỏ cho chúng ta để chúng ta hưởng amen nhiều anh chị em từ đó rất là nghèo khổ bây giờ trở nên giàu rồi amen hãy cảm ơn đức chúa hãy cảm ơn đức linh đã mặc khải cho con để con kiểu được con khôn ngoan hơn người khác con được phân biệt rõ ràng giữa con là người có chúa với những người không có chúa là như thế nào amen chúa phân biệt người một phần đức chúa trời và người không phục vụ đức chúa trời người công chính với đức chúa trời và người gian ác chúa phân biệt rất là rõ ràng để thấy rằng tất cả những gì dấu kín tất cả những điều mà mắt chưa thấy tai chưa nghe lòng chưa nghĩ đến thì thánh linh mặc khải và thánh linh sẽ dẫn chúng ta vào nhận lãnh tất cả những cái gì dấu kín đó tôi tin chắc rằng là quý vị không có nghĩ rằng tương lai quý vị sẽ hiểu sẽ biết được cái chức vụ của mình như thế nào nhiều lúc anh chị em tương lai mình ra đây sứ đồ mình đâu biết ra đây một sư nổi tiếng thế giới mình đâu biết nhưng mà chúa biết không chúa biết tất cả rồi amen thánh linh biết tất cả mọi sự ngài là lãnh toàn toàn biết ngài biết tất cả ngài là toàn năng ngài là tất cả ngài là toàn tại ngài đang ở cái hậu thánh đang ở với anh chị em và nếu chúng ta phát hiện và suy ngẫm về cái toàn năng toàn tri toàn tại của chúa để chúng ta nhận nhận lắm để chúng ta phải nhận lắm tất cả những cái gì mà thần cầu amen ngài là đấng toàn năng ngài làm tất cả mọi sự ngài chữa lành mọi bệnh tật ngài làm cho người quen được đi người mù được thấy người tâm nói được người phúng được thành người chết sống lại ngài làm được tất cả không có gì khó ngài ngài đã làm cái thế giới này amen và ngài đã tạo ra đời sống của chúng ta thì không có gì khó trong ngài cả amen và ngài đã đấng lòng tiên là biết tất cả mọi sự biết bóng lòng của chúng ta biết được sự ao ước của chúng ta và ngài đã làm ra những điều người ao ước không từ chối mọi điều mọi người cầu xin tôi nói với anh chị em này nếu anh chị em không ao ước anh chị em không cầu xin có nghĩa là có nghĩa là sao vô cùng tương thiết cái người mà sống mà không ao ước không cầu nguyện không cầu xin thì giống như người chết hay gì nữa phải không báo tin luôn cho mọi người biết vì lúc cao một chết luôn phải không mình phải có không khải được mình phải phải có ước cao có nhiều người trong thế gian này người ta ước cao mà họ đi học rồi họ có làm cái gì cái gì trong tương lai họ ước cao điều đó nhưng mà chúng ta là cơ đốc nhân là những người của đức chúa trời là con của đức chúa trời chúng ta phải có sự lớn hơn nữa amen thôi thì có lớn hơn của đức chúa trời nhà bài họ bí mật cho chúng ta mà amen đó, chiều nay ta chơi nghe lòng biết đấy thì ngài đã sẵn sàng rồi mà ngài đã sẵn sàng cho chúng ta rồi thì chúng ta hãy đến mà nhận lãnh hãy nhờ thông tin của chúa mà nhận lãnh ha nghe Rô Ma đoạn 8 từ câu chín đến 30 rằng rằng những người mà Ngài biết trước thì Ngài, ngài cũng cho chúng ta giống như hình ảnh con Ngài để con ấy trở thành con cả những vòng anh chị những người Ngài đã chọn lựa thì Ngài xưng là công chính Ngài xưng là công chính thì Ngài cũng làm cho con niệm Amen này cũng làm cho mình điểm những cái điều đó chúng ta không thể nào tưởng tượng được mắt chưa thấy ra nhưng nghe lòng chưa nghĩ đến nhà đã sắp sẵn rồi có nghĩa là chúng ta không có thể tưởng tượng nổi rằng là chúng ta được vinh hiển anh chị có thấy mình được vinh hiển hơn người không là vinh quang một ngày kia thì tôi đến chỗ ờ, thánh phục sư hồng mà đó có vài chục người nhóm lại ở bên nước ngoài thì tôi cầu nguyện thì có một cái cô gái lên cầu nguyện cũng vừa đi tới trước mặt tôi thấy cô hát lên một tiếng hát cái rầm xuống đất là lạy chúa ơi xin tha cho tội cho con xin tha tội cho con con phạm tội giết người chúa ơi xin tha tội cho một lần cái đầu thánh nó bỏ hồn bỏ hồn luôn la lên con phạm tội giết người biết sao mà an à, có công an nó tới thì sao giải cứu cô xong rồi cái hỏi cô tại sao mà cô lại ngã xuống cô hết bây giờ cô nói mà hồi đó em không thấy mục sư nhưng mà trước mặt em sáng loà không đứng nổi tay chân lại muốn rụng mà trước cái sự hiện diện của chúa đó em thấy tội lỗi của mình bởi vậy em cũng nạo tha nó lòng giết giết đứa trẻ đã một vui với chúa trời Chúa làm cho chúng ta vinh quang từ vinh hiển qua vinh hiển bởi Chúa là thân Amen Paulo nói về cái giáo ước cũ cái giáo ước của sự chết cái giáo ước của sự đền tội đó cái trái đó mà mô xe được vinh quang như thế nào khi ông ở trước sự hiện diện của Chúa huống chi là giao ước thăng linh càng vinh quang hơn biết bao Amen. Chúng ta đang ở trong giáo ước thánh linh là càng vinh quang biết bao. Amen. Bởi vì thánh linh sẽ làm cho chúng ta từ vinh quang này cho đến vinh quang khác. Bởi Chúa là thần. Thì chúng ta đặt tay chỉ làm được khác. Có vinh quang không? Thì một người được biết được cuộc đời của họ có vinh quang không? Chúng ta làm được điều đó mà. Bây giờ hội thánh của Chúa rất là vinh quang và nhà nước của chúng ta họ nhìn thấy. Nhà nước con người không làm được không biến đổi những người tệ nạn xã hội được nhưng mà họ đánh bằng được đó là một cái sự vinh quang mà người ta bây giờ đang con cao họ thánh người ta đang con cao chúa người ta đang có nhân dân sử dụng họ thánh của đức chúa trời để làm những công việc mà giải quyết cái tệ nạn xã hội amen đó là vinh quang mà chúng ta đang vâng, trong đời sống đừng vinh quang cho đây mình hãy cầu nguyện với chúa rằng chúa ơi những cái gì mà ngài giấu kín con chưa có nhận được xin chúa bày tỏ hãy suy gẫm hãy nghiên cứu hãy suy gẫm thì chúng ta mới được thoát lên bài tỏ chứ chúng ta không khác cao mà chúa trong cái bài tỏ nếu anh chị em bây giờ nợ nần mà cái, cái quỳ gối cho chúa ơi con phải làm gì đấy con phải làm gì đấy ngài giải cứu con ra khỏi nợ nần chúa ơi con phải làm như thế nào này xin giúp con bởi vì con biết ngài là lắm còn không amen ngài là đang ở đây với con ngài biết con nhưng mà con kêu xin ngài xin thương xót con thì chắc chắn rằng là Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta cái phương cách để chúng ta có thể Amen Amen Không có gì khó đâu Chúng ta thấy tài chính của dù nợ lớn quá Chắc là không làm Chúa chắc cũng không làm nổi đó đó là đức tin của chúng ta Chúa không làm nổi Nhưng mà Cảm ơn Chúa, Chúa làm được mọi sự nha Cảm còn năng, Ngài làm được mọi sự Cảm ơn Chúa giờ tới một cái điều thứ ba nữa chú bày tỏ tương lai cho chúng ta chú bày tỏ tương lai cho chúng ta chúng ta xem văn đoạn 16 câu số 13 nhưng khi nào là thần chân lý đến ngài là thần chân lý đến ngài sẽ hướng dẫn các con vào chân lý của vì ngài không tự mình nói ra những nó ra nhưng mà chỉ nói những gì ngài nghe và loan báo cho các con những việc đang xảy ra khi ngài là thần chân lý đến ngài sẽ dẫn các con vào chân lý toàn vẹn chúng ta cần phải nắm lấy chân lý toàn vẹn mà thánh linh sẽ dẫn chúng ta vào chân lý toàn vẹn là chân lý như thế nào chị em có ai biết không chúng ta cần phải hiểu chân lý toàn vẹn tức là bao trùm mọi chân lý mà Chúa ban cho chúng ta Pháp linh Ngài sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật Ngài dẫn chúng ta vào lẽ thật rất trọn vẹn Tức là có nghĩa là rất nhiều lẽ thật chứ không phải một vài lẽ thật Amen Chân lý là lời của Đức Chúa rồi và ngài sẽ dẫn ta vào chân lý toàn vẹn có nghĩa là bao quát hoàn toàn chân lý vẫn như rồi chúng ta hưởng được uh, sự cứu rỗi chúng ta thấy uh, trong uh, nhà thờ thiên lành cái logo của họ có có bốn mặt đúng không nhất là thập tự giá à, thập tự giá nó là cái sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu thứ hai là cái ly là tiền thánh thứ ba là gì thứ ba là cái bình cái bình bình đựng dầu sức dầu và thứ tư là mẫu triều thiên nó về tương lai nó về khải quyền nó về tương lai phần thưởng của tương lai tức là họ nói về họ cái sự cứu rỗi nè họ gì giao thông với chúa và được sức giàu cái, cái, cái, cái chén đó là được sức giàu chữ lành và thứ tư đó là cái sự phật thưởng trong tương lai nhưng mà họ chỉ nói về sự cứu rỗi là nhiều và cái sự sức giàu chữ lành thì ít khi nói rồi chữ tái lâm thì có nói nhưng mà chân lý còn vẹn chúng ta biết thứ nhất là thật tự giá nó lấy cái sự cứu rỗi chúng ta đừng tha tội cho chúng ta đừng ban cho vô điều kiện của đức chúa thứ nhì đó là chim mộ ông đức thánh linh qua đức thánh linh chúng ta có tất cả mọi sự có sự chữa lành có lẽ thật có sự công an có sự thông sáng trong thánh lên đầy dẫy mọi sự thứ ba đó là sự thành vượng sự thành vượng Noe giàu có Adam Eva giàu có Còn gì đó Abraham giàu có Isaac giàu có Israel giàu có Mà ngày hôm nay những cái hội thánh tin cậy đó Đức Chúa Trời sự thánh Họ giàu có vô cùng Giàu có sự thánh của Chúng ta cần thịnh vượng không? Nếu không thịnh vượng làm sao có tiền xây nhà thờ nếu không có thịnh vượng làm sao mà chúng ta giải quyết được những nhu cầu trong cuộc sống được? nếu không thịnh vượng làm sao làm lành được ban cho họ chẳng lẽ cái hội thắng cứ ngồi đó và chờ đợi người ta ban mình phải là tại vì nguồn nguồn phước cho nhiều dân tộc tôi nói với áo đàm là ta sẽ là cho ngươi cho nên nguồn phước cho nhiều dân tộc thì chúng ta phải là nguồn phước cho nhiều dân tộc bởi vì chúng ta không dám có áo đàm mà amen có gì nữa cái chữa lành amen sự chữa lành sự tái lành tức là tiên lành ngũ diện phúc âm toàn vẹn là tiên lành ngũ diện tới năm mặt cho phải bốn mặt và năm mặt đó chúng ta hoàn toàn nhận lãnh tất cả amen nhận lãnh tất cả chứ không phải chỉ là nói về sự cứu rỗi rồi chấm dứt hay là dự tiệc thắng hay là nói về sự tái lòng là xong nhưng mà chúng ta biết là chiên bồ câu là vô cùng làm vâng, đại diện cho hình ảnh của đức thánh linh và thánh linh và đấng lãnh đạo của thánh và thánh linh là đấng sẽ dẫn chúng ta vào lẽ thật hoàn hảo lẽ thật một cách trọn vẹn amen amen để chúng ta không thiếu một cái gì hết thịnh vượng trong mọi sự sức khỏe thần xác thịnh vượng trong phần hồn amen amen nhân ba câu hai chúng ta nhớ vào rồi tôi muốn nói gì gì nữa này và loan báo cho các con những việc đang xảy đến loan báo cho các con những việc đang xảy đến amen những việc đang xảy đến có nghĩa là những những việc gì đang xảy đến có nghĩa là những việc tương lai của chúng ta những việc tương lai của chúng ta amen tương lai chúng ta không biết thánh linh biết ngày bày tỏ chúng ta về tương lai amen bởi vì sao khi thánh linh đến ngài đầy dẫy trên mỗi người con trai con gái các ngươi sẽ nói tiên tri bọn trai trẻ có cải tượng người già cả thì có chi bao khi thánh linh đến họ nói tiếng bà rồi tiên tri nhưng mà mới khởi đầu mà thôi nhưng mà cải tượng và chiêm bao chính là bày tỏ cho tương lai chúng ta bày tỏ cho chúng ta có mục đích để chúng ta có thể nhắm mục đích mà chạy vào sự kêu gọi trên trời Amen. Thánh Linh sẽ bày tỏ cho chúng ta biết được khải tượng và chi bao và khải tượng và chi bao là mục đích chúng ta phải đến. Amen. Đó là điều của tương lai chúng ta không biết được nhưng mà Thánh Linh biết được. Ngài bày tỏ cho chúng ta những việc sau chạy Khải quyền hay là lên. các cái sách tiên tri cũng bày tỏ tương lai cho chúng ta rồi. Amen. Nhưng mà khi Thánh Linh đến thì ngày cũng bày tỏ được. Ngày mai chúng ta biết gì không? không biết nhưng mà thanh linh sẽ biết thanh linh biết hơn ta biết ngài các bạn nói cho chúng ta năm năm sau chúng ta có biết mình là gì không không biết thánh linh sẽ bày tỏ cho chúng ta và thánh linh cầu thai cho chúng ta nên khi chúng ta cầu nguyện trong thánh linh á Đức Thánh Linh lấy sự thở than không nói ra được con chị em mà cầu thay cho chị em khi chúng ta cầu nguyện trong tiếng đạo là cầu nguyện trong thánh linh và khi cầu nguyện thánh linh thì thánh linh cầu thay cho chúng ta năm năm sau mục sư ca nhân đã đánh sứ đồ chúng ta đâu có biết thánh linh biết ngày cầu thai amen ở cái đời thì chúa giêsu ngồi giờ đức chúa trời cầu thai rồi bây giờ cái đất này thánh linh cầu thai nên chúng ta hãy cầu nguyện trong tiếng lạ cứ cầu nguyện trong tiếng lạ và cầu nguyện trong tiếng lạ thánh linh đến cầu thai cho anh chị em trong những ngày tương lai amen amen chẳng như là vợ chồng của ờ, kim tương lai có biết gì không chắc không biết tương lai không chắc là biết mà sắp đến mà xây nhà biết nhưng mà tương lai tiếp tục biết không không biết ha à như vậy thì tương lai trở thành thiền trưởng tương lai trở thành như thế nào đó chúng ta không biết nhưng mà thánh linh biết thì hãy cầu nguyện trong thánh linh hãy cầu nguyện trong tiếng là cầu nguyện chúng ta là thánh linh sẽ cầu thay ra tiếp tục tương lai của chúng ta amen amen ở anh chị em tiếp thụ tương lai chị em là như thế nào anh chị em nhiều lúc mình thấy buồn nghịch mình không biết mình sẽ ra sao nhưng mà thánh linh biết và thánh linh sẽ cầu tha cho anh chị em thánh linh sẽ bày tỏ cho anh chị em amen tôi nhớ những ngày đầu tiên những ngày đầu tiên tôi có một cái khải tượng một lần có một khải tượng tôi thấy tự nhiên cái sa mạc nó trở thành rụng tốt cái rụng tốt nó có tự nhiên cây mọc lên mọc lên mọc lên, mọc lên liên tục liên tục liên tục đã thành một tăng trưởng nó chuyện gì nhỉ mình biết là có một cái sự phát triển gì đó nhưng mà nó không biết nhưng mà sau đó chú bảo là phải sai ba hai câu mười lăm chú thiết sa lại đỡ ẩm đồng ruộng phì nhi và đồng ruộng phì nhi như tình rộng à, phải đó là điều chú cải thị và chỉ có một mình gia đình của tôi với một sư hiền là sáu người thôi mà sau đó nó lên 16 hộ thánh về gia tộc Moses nó lan rộng ra cả Hải Phòng ra cả Hà Nội ra cả Quảng Ngãi xuống sài gòn đà nẵng có gia lai tâm rất là nhiều nơi nhiều chỗ vâng. bởi vì qua thánh linh của chúa đời này cho chúng ta biết trước mọi điều có thể xảy đến và chúng ta vâng. còn amen amen chúa mà khải cho chúng ta cái khải tượng đó và cái khải tượng mà chúng ta chiếm lĩnh cao nguyên đó là cái khải tượng của thánh mô là phải chiếm lĩnh cao nguyên nhưng mà cho đến bây giờ thì chúng ta chưa chiếm lĩnh cao nguyên này và tôi đi đến đâu các mấy ông một sư pháp ông tiên lên đặt tay lên xin chúa xin chúa nhắc cái khải tượng trong người này xin chúa tiếp tục làm tròn cái khải tượng của người này là mình biết rồi không nên nhắc lại lâu nay ừ, suốt quá chục năm này coi như là cái khải tượng nó không hoàn thành được nhưng mà bây giờ anh chị em cũng phải sẵn sàng bởi vì có những hội thánh sẵn sàng gia nhập với chúng ta ai tận nhân ai không đó rồi chúng ta sẵn sàng đây là tình chưa anh chị em hãy đứng dậy và hành động đây amen đứng dậy và hành động có gì họ tắm người ta không cô đơn người ta không có ai che phủ họ chúng ta không có chúng ta nhớ là cái sai 30 này. con bọc nói rằng không thay cho con cái họ được lọc kế hoạch mà không bởi của ta kết liên minh mà không bởi thằng ta nên tội càng thêm tội chúng ta không kết tự minh bằng cái ý riêng của mình không ngoan của mình nhưng mà chúng ta ở thân linh của đức chúa trời thì không có tội amen nhưng mà chúng ta không có thánh linh của đức chúa trời là tội càng thêm tội đó amen nên cảm ơn đức chúa trời chúng ta cần phải hiểu được cái đây kia không biết được mình phải qua nhà cỏ này bởi vì sao người do thái thì người ta không bao giờ lấy cái dân gọi mà nói dân là bồ ấy mà có một cái cái truyền thống là đi ngang qua Samari phải đi vòng chứ không muốn đi ngang qua Samari đó là dân tộc cô ấy dân tộc họ chê cái người đó nhưng mà cứ mặc thể cho phi rơ nó có cái khăn rồi có những con cọc bên trong nó có những bà cô ấy bên trong cứ biết là thiệt ăn đi không nó không không bao giờ mỹ không có bao giờ ăn những thứ đó cô ấy nhưng mà chúng ta những gì mà đức chúa trời đã đã thánh hóa mình cứ kể là cô ấy tức là hãy hãy đi ra ra ngoài hãy đi đến nhà cộng này để giảng và cứu họ hãy làm thịt và ăn đi đừng nghĩ đó là ô ấy nữa amen. và từ đó cái thái tử đó là cái thái tử mà chúng ta ngày hôm nay nhận được đấy và cái thái tử mà chúng ta lên bày tỏ cho các sứ đồ các thiên tri chúng ta lên bày tỏ cho các mục sư thì họ đã từ người do thái họ giảng cho dân ngoại amen à, từ người do thái giảng cho nhân gọi và Ừ, trong uh, cao tri đoạn 3 câu 13 14 là Chúa Giêsu là đã có gánh lấy sự rửa xả cho chúng ta bởi vì trên Thánh giá rằng đáp rửa xả thay những kẻ mà đóng đinh lên cháy thập tự giá và phước lành của Abraham sẽ tuôn đổ trên dân mọi phước lành của Abraham tuôn đổ trên dân mọi và bởi tin chúng ta giàu lắm Đức Thánh Linh phước lành đó là nhờ lòng Đức Thánh Linh chứ ngày xưa làm gì đó Đức Thánh Linh đâu mà nhận và Dân Israel mà có những người nào mà chọn mà sức chồng cho người đó đâu cả toàn dân nhận đâu Nhưng mà bây giờ tất cả những người gọi bởi vì nhận lãnh Đức Thánh Linh Đó là phước lành đã làm cuộc tội cho chúng ta đó Và chúng ta đã thành nguồn phước cho nhiều năm đâu Amen Đã thành nguồn phước cho nhiều năm đâu Amen Amen Không thể nào mà chúng ta không hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời không hưởng phước lành từ áp Abraham có thánh linh tức là có tất cả mọi sự đấng toàn năng đang ở trong chúng ta đấng toàn tri đang ở trong chúng ta đấng toàn tại đang ở trong chúng ta vì ngài là Đức Chúa Trời thánh linh là Đức Chúa Trời amen Chúa thánh linh ở đâu nơi anh có sự tự do tất cả những cái gì trói buộc tất cả những cái áp của Satan tất cả những sự thích phải bị bứt phá đại đại mọi đồng lý trong tâm trí chúng ta phải bị đáp tố bởi thánh linh quyền năng của ngài amen amen Amen. Amen. Đức Thánh Linh bày tỏ và trang bị. Thứ nhất là bày tỏ điều đầu tiên cho chúng ta đó là tâm linh khôn sáng khải thị để nhận biết Chúa nhận biết chính mình kêu gọi của Chúa nhận biết cơ nghiệp của Đức Chúa Trời nhận biết quyền năng vĩ đại siêu việt thứ hai là phải bày tỏ cho chúng ta những cái tuyết mặt, điều mắt chưa thấy tai chưa nghe lòng chưa nghĩ đến thì đức chúa trời đã sẵn sàng cho những người tin ngay nào amen điều thứ ba là ngài trang bị chúng ta lẽ thật và bày tỏ cho chúng ta những việc tương lai amen amen đủ trọng chưa quá đã cho chúng ta rồi quá hạnh phúc quá vui sướng rồi amen nên mỗi một chúng ta có thánh linh ở bên trong có thánh linh dẫn dắt có thánh linh bày tỏ thì làm thế nào để thánh linh bày tỏ cho chúng ta và chúng ta nhìn thấy được cái sự vận hành của đức thánh linh trên đời sống của mình nên chúng ta làm thế nào để rồi luôn luôn đồng hành với đức thánh linh trò chuyện với đức thánh linh để rồi ngài có thể bày tỏ với chúng ta nếu chúng ta không trò chuyện không đồng hành với thánh linh trên chúng ta thì làm sao ngài có thể bày tỏ chúng ta phải cùng nguyện một hơi đúng vậy còn nó có thì giờ để cho nên nó chỉ cứ nói với chú không nói nhiều quá nói với chú nói nhiều quá cuối cùng nó là nói xong nó đứng dậy đi lại không để chú nói gì hết biết sao mà nghe tiếng thánh linh phát ai có tai mà nghe hãy nghe lời đức thánh linh phát cùng các hội lắm, ai có tai mà nghe hãy nghe lời đức thánh linh phát cùng các hội lắm, amen chúa thánh linh luôn luôn phát các hội thánh và hội thánh phải nghe amen chứ không phải nói nhiều làm đi amen anh làm đi chứ đừng nói gì nói gì quá rồi mà nó chúa cũng nghe mình nó đừng có nói không à, phải làm và lắng nghe lắng nghe hãy yên lặng người ta là như vậy hãy lắng nghe hãy lắng nghe chúa sẽ sáng cho chúng ta amen chúa sẽ sáng không phải là chúng ta nói gì quý sư dạy rồi không phải là nói nhiều mà mà được cái gì đó theo như thế gian này không phải là đầu tiên đầu tiên lặp lại nhiều lần mà được cái gì đó không phải nhưng mà chúng ta nói ít mà còn thực tin có nhiều lúc tôi nói chúng ta là con hết tiền rồi nói vậy mà tin là dạ. đầu cứ chuyện đó amen đương nhiên là chúng ta theo cái nhu cầu của Chúa ban cho chứ không phải là chúng ta quan tiền qua cửa sổ giàu có để rồi quan tiền qua cửa sổ là làm quay để làm cho người ta tôn vinh mình không phải như vậy đâu